à, các bạn thấy ông chú của nhà không xin ông vô câu ờ, ở cái lóc ông cho đây ra sau đi câu luôn các bạn ơi dạ dạ dạ bây giờ nè năng nỉ dữ lắm ông mới cho nè Đè này cá bự lắm nha Hả? Không đủ sức con phá giận dữ rồi mấy bạn ơi chuyện đại lớn lớn lên ừ nó giận dữ rồi mấy bạn ơi đừng bị vứt à nha Đỏ, đỏ, lú đầu lên này mấy bạn ơi vô tàu dừa nè hốt anh sẽ đưa em lên Để đưa hai dịch chung cụ quá anh sẽ đưa em lên Tội ơi cá cá Cá cá chẳng cá luôn nè Để đi, để đi nó hửi đít dịch anh nó quốc chết giờ nè Đó, nó vô quá Trời ơi nó đeo dưới đít dịch Trời ơi nó táp rồi lú lên chơi hoài nè Nó phá con vịt anh rồi Cá cá bự tẩu luôn đó Hết rồi Vậy từ nó lú lên nó lú lên đó. của anh móc ốc rồi chắc khó khó dính đó đó nó mới chạy lên cắn vịt anh đó. đó đỉ thấy không con táp vịt anh quen rồi nóng vịt anh rồi đó, đó đó dính rồi bạn ơi từ từ đây từ từ đây từ từ từ từ yêu quá bạn ơi dính con đực rồi qua wow, ta phỏng quá nghi ngất con vịt không Wow. Wow. lấy nã đi lấy nã bỏ đi cá này cũng có nửa ký nha các bạn táp mỏng quá đâu rồi bắt vịt anh đây em con vịt anh á dọn phải chia dọn rồi nó ực á dọn thôi mà dạ thứ ba thứ ba ba cái chạy nhỏ qua hả hỏng hớp hớp á má thứ đưa dịch tới à hai tụt lắm mẹ ơi thôi ra đi mình câu dịch đi bụng ung tao ung luôn còn dính mấy cá cá đậm các bạn thôi, cá chứ là bụng quá buông ra lên chân đó các bạn ơi cá này không táp nữa giỡn không mình câu hết nổi rồi mấy bạn ơi đôi bụng quá Đấy à. mỗi tay rung cả con người này bầy này thấy ờ, trước nay tầng lễ ngon ha. Giờ 12 giờ kìa. luôn á ơi Trời ơi Hạt bá luôn Wow Đó Công của anh em mình ngồi chờ Để xuống Bạn thấy không Hết thân Nè Tay mình nắm không hết luôn ha. Đây rồi Vậy Nào Dính không ơi à bị tảo luôn rồi rồi rồi dạ dạ lên dạ lên dạ lên dạ lên cá đi dạ lên wow mình nói cá bự thiệt mà ha quay cái bụng lại coi Mấy cái bụng lại Ồ oh. cái bụng đại quá Bắt một cá nhỏ đi à, cái nhỏ đi